kính chào sư ạ. À. Dạ, xin lỗi tại tôi ra trễ chút. <clears throat> Alo, các vị nghe rõ không? Dạ, thưa sư, chúng con nghe rõ. Dạ rồi, chào, chào, chào, chào, chào, chào, chào, chào. Hôm nay chúng ta học về một cái đề tài rất là thời sự. Ừ. Đó là biến thể virus. À, cái chỉ biến thể chúng ta có hai từ trong tiếng Mỹ tiếng uh, tiếng Anh đó, tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Đức nó giống nhau đó là cái chữ mutation à, chữ variant à, cái mutation hay là variant um, trong kinh nói rất rõ tất cả phàm phu đều là những bệnh nhân hết và phiền não đó là những chứng bệnh à, phiền não là những bệnh và đối với phàm phu ấy thì cái phiền não nó là bệnh đúng rồi nhưng mà nó còn có một cái loại bệnh thứ hai nữa là cái thiện pháp á, mà bị phiền não tác động gián tiếp nó cũng đáng ngại lắm ừ, nó cũng là một thứ bệnh nó sang hơn mà nó vẫn là bệnh thôi ừ, bệnh bệnh à, ờ, ví dụ như mình thấy trong người mình có nhiều cái sinh tố cần có nhưng mà cái nào nó dư quá như sắt nó dư quá cũng không tốt sắt cái ai rồi nó dư quá cũng không tốt không thì ở đây cũng vậy đó tức là cái uh, tâm bệnh tâm bệnh phiền não của chúng sanh chủ yếu nó là phiền não nhưng mà nó có thể tác động trực tiếp hay là gián tiếp trong cái đời sống của chúng ta ờ, thông qua các cái hình thức ờ, là biến thể là biến tướng và từ đó nó tạo ra cái biến chất đã là phạm thì ai cũng có tham sân si hết đấy ai cũng có tham sân si ái mạng kiến nghi ai cũng sanh tật lẫn hối hết nhưng mà cái biến thể của phiền não là sao ở trong vida ờ, ghi rất rõ ừ, ghi rất rõ cái chỗ này bậc thánh hữu học cũng còn phiền não nhưng mà trong cái dạng lành dạng lành giống như ung thư cũng như, như bướu bướu mà bướu ung thư cả mà bướu lầm bướu độc nó khác không thì bị thánh hữu học họ cũng còn phiền não nhưng mà cái phiền não của họ nó không có khả năng biến thể biến tướng nguy hiểm dạ, gây ra chết chóc như là cái phiền não của phàm phu và ừ. ờ, cái đề tài này thì ờ, nó là một nó, nó, nó đã động đến một vấn đề thiết thân rất là gần gũi dạ, với tất cả chúng ta ngay từ bây giờ chứ không phải là cái chuyện trên trời trên mây nha tôi nhắc lại tất cả chúng sanh trong đời đều có phiền não hết nhưng mà cái cái, cái đáng ngại nhất là cái phiền não biến thể biến thể là sao cái uh, trong bài giảng trong lớp intensive ngày hôm qua tôi có nói cái 14 của chúng ta đó, nó nó là phiền não à, cái 25 của chúng ta nó là cái thiện à, à, tôi nói rất là nhiều lần cái cấu trúc của một tâm thiện nó là một cộng 13 cộng 25 của một tâm mát là 1 cộng 13 cộng 14 thấy rõ ràng là 14 và 25 này nó cách nhau như trời với đất dịu vời, không cái này không phải là cái kia tuy nhiên ở trong cái phàm tâm của chúng ta đấy thì cái 25 á, nó nó có một cái tác động nhất định lên trên cái 14 dù là gián tiếp và ngược lại cái 14 nó cũng có một cái tác động nhất định tuy là gián tiếp lên trên cái 25 là sao cái người mà nhiều cái tâm ganh tị nhiều cái tâm sở tật á, tâm sở tật á, tâm sở ganh tị nhiều quá đó thì họ khó mà có được cái tâm sở tùy hỷ rất là khó vì hai cái này nó đối lập nhau cái tâm sở mà cái cái cái cái tâm cái, cái tật mà cái, cái gọi là ganh tị đó à, là không có vui bất mãn ừ, khi mà thấy cái nhân lành quả làm đến người khác à, còn cái tùy hỷ là lòng thấy vui khi mà là, là, là thấy được cái nhân lành quả lành của người khác còn cái kia là bất mãn khi thấy cái nhân lành quả lành người khác nhân lành là sao nhân lành này, mình bất mãn khi thấy nhân lành người khác là thấy người ta tu hành bố thí học đạo giữ giới mình khó chịu lắm à, mình khó chịu mình thấy ghét ừ. thì cái đó gọi là bất mãn với cái nhân lành người khác còn bất mãn với quả lành người khác là mình thấy người khác đẹp hơn mình giàu hơn mình giỏi hơn mình quyền lực quy tín không? Ờ, chức vụ cái gì cũng hơn mà mình khó chịu thì đó gọi là bất mãn với quả lạnh người khác còn cái tùy hỷ là vui với nhân lành với người khác vui với quả lành người khác là khi thấy người khác họ tu học làm lành làm thiện mình vui mà thấy người ta được hưởng cái quả tốt mình cũng vui luôn người đó được gọi là vui với nhân lành và quả lành người khác và cái quan hệ với 25 14 là sao ở đây tôi đang nói đến cái, cái tâm giới của phạm phu nha thế mà cái tâm sở này nó có nhiều thì nó tâm sở bên lành thiện mà nó có nhiều thì sẽ nó sẽ gọi là chèn ép một cái tâm sở bất thiện nào đó ví dụ như mình nhiều cái tánh ờ, tùy hỷ thì cái, cái tánh ờ, ganh tị mình nó giảm đi cái tâm sở vô tham mà mình nó mạnh á, thì cái tâm sở mà bụng xỉn á, cái tâm sở lạnh nó nó giảm đi ừ. cái tần suất cái tần suất mà có mặt nó ít đi ừ, ít đi cái người mà sân tâm nhiều ấy thì cái tâm cái cái, cái tâm sở vô sân nó, nó, ít đi mà tâm sở vô sân nó chính là từ bi từ là từ tâm đó, là từ tâm của mình đó. Ừ. cái sự mát mẻ đó với, với, với chúng sinh khác đó, nó ít đi ừ. hãy sân nhiều thì vô sân ít mà hãy có vô sân tức là lòng từ nó nhiều ấy thì cái, cái tâm sở sân nó ít đi Ừ. nhưng mà bữa nay cái đề tài đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh muốn xoáy sâu đó, đó chính là cái biến thể ừ, cái biến thể của ừ, phạm tâm nó có gồm hai trường hợp biến thể trường hợp một đó là biến thể của phiền não thứ hai là cái biến thể của thiện pháp uhm, chắc các vị nào mà mà hơi đáng bén chắc là đoán ra tôi muốn nói cái gì biến thể của phiền não là sao trong kinh đức phật ngày dạy đó là cái người mà còn có tà kiến ấy, họ làm cái gì cũng trên nền tảng tà kiến hết đó. Uhm. cái người mà tham nhiều thì họ làm cái gì cũng trên cái nền tảng tâm tham hết cái người sân nhiều họ thường hành động trên cái nền tảng của tâm sân ừ. cái người hoài nghi họ thường hành động trên cái hành cái, cái cơ sở cái nền tảng của hoài nghi nhớ nha tham sân si ái mạng kiến nghi thì mỗi thứ phiền não như vậy nó là cái nền tảng nền tảng sống nền tảng hành động của chúng ta nha mà trong phiền não đó nó có ba cái tránh đó là ái mạng và kiến cái ái này có nghĩa là, là cái lòng mà thích thú ở trong sáu trần ấy còn mạng là cái cái cái, cái so sánh ừ, hơn thua bằng còn cái kiến này là tà kiến là thường kiến và đoạn kiến ba cái thường và ba cái đoạn đấy ừ. ba cái thường kiến đó, tức là ừ, tin vào một cái tôi vĩnh hằng tin vào một đấng chí tôn bất tử tin vào một cái thế giới gọi là bất diệt và đó là ba cái thường kiến còn ba cái đoạn kiến là nó là vô nhân kiến vô hành và vô hữu vô nhân có nghĩa là phủ nhận cái tính nhân quả của vạn hữu trời đất cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có còn vô hành nghĩa là phủ nhận cái tính thiện ác cho rằng hai cái đó tùy thích mà làm không có thiện ác gì hết không có cái chuyện mà nhân lành do quả vui nhân xấu do quả khổ chỉ nó có ừ, đó là lừa bịp đó là vô, vô, vô nhân vô hành còn cái vô hữu thì nó không có nó, nó, nó, nó ghê nhất nó ghê nhất vô hữu là phủ nhận ừ, triệt để ừ, toàn diện những gì mình không thấy được không hiểu được không chứng minh được ừ, thì mình bèn cho nó là không có thì cái đó được gọi là vô hữu nhé. và tôi nói đi nó lại không biết bao nhiêu lần tôi không buộc các vị tôi không có hy vọng các vị à, trở thành người mê tín đụng đâu tin đó nhưng mà tôi chỉ xin nói nhỏ một chuyện thôi muốn tin thì cũng phải có bằng chứng mà muốn bác cũng phải có bằng chứng đó là thái độ khoa học nha chứ còn cái này mình không cái khả năng mình hạn chế nó không cho phép mình thấy được nó không cho phép mình hiểu được nó không cho phép mình chứng minh được thì mình bèn cho nó không có nó có còn nó có hai cái trường hợp mình phải phân biệt kỹ nha mình không chứng minh được hay là mình chứng minh được là nó không có hai cái này nó khác nhau nha tôi nhắc lại lần nữa tôi không chứng minh được là cái đó nó có đó là trường hợp một trường hợp thứ hai đó là tôi chứng minh được rằng cái đó nó không có đó. khi mà tôi chứng minh được rồi nó không có là nó là chuyện khác còn cái này là tôi không chứng minh được là nó không có mà tôi bèn phán là nó không thì đó rất là nguy hiểm không nguy hiểm Đấy, cho nên ba cái đó cộng gọi là đoạn kiến thì ờ, ái mạng kiến là ba cái tiền não chủ chốt cái mạng á, là phải la hán mới trừ được còn cái ái đó, thì ờ, ở, ở cái tầng mà gọi là nhị quả là giảm nhẹ được cái dục ái thôi tam quả đó thì dứt hẳn cái dục ái nhưng mà còn sắc và vô sắc ái Nghe, còn riêng về cái, cái tà kiến thì cái, cái tầng sơ quả cái tầng thấm thấp nhất rồi ta đã trừ được rồi Nghe. và ở đây cũng xin nói thêm mình nghe nói là chỉ có sơ quả với giảm nhẹ dục ái mình nghĩ vậy chắc tu đồ quần giống mình cũng có không có đâu tu đồ quần là còn nguyên cái dục ái nhưng mà cái dục ái tu đồ quần khác mình nó một trời một vực bởi vì tu đầu quần không có còn cái gọi là thân kiến nữa, không còn cái tà kiến nữa đấy cho nên các ngày ăn cái ngày cũng thấy ngon nhìn cái cảnh đẹp cái ngày cũng thấy thích nhưng mà cái thích đó, cái thích của một người biết chuyện cái ngày nhìn cảnh đẹp cái ngày biết rằng đây là một luống hoa trong bệnh viện các ngày nhìn một cái cái cái, cái ăn một cái chén ăn ngon cái ngày cái, cái chén thức ăn ngon cái ngày biết đây là cái chén thức ăn ở trong bệnh viện mình biết ngày biết rõ là mình đang ngắm nhìn thế giới này từ cái nhà xác xung quanh mình toàn là cái xác chết không à cả ngày luôn luôn sống trong ý thức như vậy còn mình thì khác mình đắm đuối chìm đắm với tất cả cái niềm đam mê tưởng tượng liên tưởng và hình dung mình vẽ vời mình chiêu dệt mình tô hồng chuốt lục à, sáu trầm à, với tất cả ảo mộng đấy, với tất cả hoang tưởng hoang đường nhất đấy cái khác nhau rồi đó thì cái biến thể của phiền não là sao trong là thì làm nó rất rõ cũng là tham đó nhưng mà cái tham có tà kiến đi cùng và tham không có tà kiến đi cùng Đấy. cái tham không có tà kiến đi cùng nghĩa là một cái thích mà nó không gắn liền với một cái sự bám víu nguy hiểm không có tin cậy vào một cái tôi vĩnh hằng không có tin trong tin cậy mong đợi vào một cái thế giới tương lai thì cái đó gọi là tham ly tà còn một cái tham tham hợp tà là cái tham đi liền với tà kiến thì lúc bây giờ tâm tham nó đã biến thể rồi cái tham tham là rất là khó trừ một người có học giáo lý có sống chánh niệm có tu tuệ quán đương nhiên nếu còn phàm thì mình vẫn còn tham thích vẫn còn bất mãn nhưng mà nó không có nguy hiểm nó không nguy hiểm như là cái người mà không có học Phật pháp không có tu tập tuệ quán tại sao tôi cứ nhấn mạnh cái tuệ quán hoài là bởi vì mình học cái giáo lý là mình chỉ nắm về mặt lý thuyết nhưng mà để thấm thía lời Phật về cái lý nhân quả về cái lý tam tướng là nếu chưa kịp là thánh thì cũng phải là giả tứ niệm xứ miên mặt tinh tấn thì mình mới có dịp mình thấy cái gọi là tôi hay là của tôi hắn hay là ả thị họ ờ, nó tất cả là giả niệm thôi bởi vì cái buồn vui thiện ác cái nhân quả nó tiếp nối nhau nó sanh diệt trong từng giây đồng hồ ờ, mà phải cái cái đó không phải là lý thuyết mà mình phải sống mình phải sống chánh niệm đó mình mới thấy đang nằm tự nhiên nó muốn ngồi là tại sao nó muốn ngồi là vì cái nằm lúc bấy giờ nó làm cho mình cảm thấy không thoải mái mình ngồi được một đoạn một đổi cái mình muốn đứng rồi mình muốn đi đi từ điểm A qua điểm B lúc vui lúc buồn lúc dễ chịu lúc khó chịu với cái trách niệm mà thấy liên tục như vậy thì mình mới thấm thiết là dạy vì đâu mà thân tâm này là vô ngã vô thường còn cái học lý thuyết cấm đọc lý thuyết ừ, cấm cấm đọc lý thuyết ở đâu có giảng nhào vô nghe ở đâu có dạy thì nhào vô học mà không có thử sống chánh niệm thì không có thấm cái cái gọi là nhân quả ừ, không thấm cái gọi là tam tướng cái nhân quả mình cứ nghĩ nhân quả là đời sau kiếp khác không nó ngay bây giờ khi có phiền não tự nhiên là tâm nó bất an dầu đó là tâm tham tâm sân tâm si ái mạng kiến nghi thì đó là nhân quả chứ còn gì nữa không còn cái chuyện mà nó cho quả đời sau cái khác là chuyện mai mốt tính nhưng mà ngay bây giờ là thấy rõ ràng là ăn uống mà không có cẩn thận là bệnh đó là nhân quả đấy trong cái sinh hoạt mà nó không có hợp lý thiếu khoa học thì nó gây phiền phức cho mình đó là nhân quả chứ còn gì nữa đấy có sống chánh niệm mới thấy thân tâm này nó, nó là một chuỗi dài tiếp nối của nhân vật quả đấy có sống chánh niệm mới thấy thân tâm này nó là một chuỗi dài tiếp nối của bao thứ ờ, nhân ừ, quả thiện ác buồn vui có sống chánh niệm mới thấy rằng thân tâm này nó không phải là một cái đường thẳng liên tục mà nó là những cái đốm thiện đốm ác đốm nhân đốm quả đốm buồn đốm vui và cuối cùng thì thấy thân tâm này là chỉ là những dấu chấm thôi giống như một bức tranh một tấm ảnh mà phóng ra một triệu lần thì lúc bây giờ nó không còn những cái vệt màu vệt mực mà nó chỉ còn những dấu chấm chấm chấm chấm chấm chấm thì khi mà hành giả sống với một cái chánh niệm và trí tuệ miên mật như vậy hành giả thấy được rằng mình chỉ chớp tắt chớp tắt chớp tắt với những sóng và hạt để ai học vật lý thì biết cái là sóng và hạt thôi ừ. sóng và hạt xưa giờ mình chỉ biết cái sóng và hạt chỉ có ánh sáng và âm thanh nhưng mà thực ra đó theo hai tỷ đạo thì toàn bộ tấm thân mấy chục kg này chỉ có sóng và hạt thôi nó chỉ là điện thôi nó chỉ là năng lượng thôi có nhiều lần tôi nói nói đùa mà là thật cho nên cái tấm thân này nó chỉ là một gom nữa chỉ là một chữ chôn thôi c h o n là chữ chôn c là carbonic h là hydrogen chữ o là oxygen và cái chữ n là nitrogen à, nitơ đó nitrogen thì cái carbonic rồi hydrogen oxygen và cái nitrogen bốn cái này nó cộng lại thành chữ chôn uhm, chữ chôn uhm. à, và nó chớp tắt liên tục nó chớp tắt chớp tắt chấp tắt và cái này không phải là lý thuyết mà chỉ có hành giả sống chánh niệm á, thì mới thấy đúng là mình chấp tắt thì trong cái cảm giác đó trong cái nhận thức đó, đó buổi đầu là mình chỉ cảm giác liên tưởng hình dung tưởng tượng nhưng bây giờ mình nhận thức rõ ràng nó là như vậy đó thì nó an lạc lắm bởi vì tôi chưa biết chứng thánh là sao nhưng mà tôi có biết chuyện này khi mình thấy mình là một cái màn xương một làn khói nó nhẹ lắm tôi nói không biết là bao nhiêu lần một cái tờ giấy một cọng rơm mà rơi từ ở trên lầu xuống nó không có bị gì hết hề hấn gì hết là vì nó nhẹ quá Đấy. nhưng mà một cái chén một cái tô hoặc là một thân người mà rơi từ trên lầu xuống thì nó lớn chuyện lắm đúng không bởi vì cái trọng lượng của nó uh, cộng với cái sức hút của trái đất cái gravity của trái đất ừ, cái từ trường hấp lực trái đất mà cộng cái trọng lượng kia nữa thì các vị thấy nó lớn chuyện lắm thì cũng vậy khi mà mình chỉ là một cọng rơm mình chỉ là một tờ giấy mình thấy mình chỉ là một làn khỏi nó an lạc ghê lắm các vị biết mà khi mình thấy mình càng quan trọng mình càng lớn lao thì cái khả năng mà mình trở thành cái bia bắn lớn hơn để tôi nói tôi hiểu không tôi thấy tôi bề ngang tôi một, một, một thước dạ. tôi thấy tôi vĩ đại tôi hoành tráng khổng lồ tôi có tầm cỡ thì tôi dễ lúc bây giờ tôi đã làm cái bia để cho đời nó bắn nó khen nó chê vinh nhục buồn vui thành bại đắc thất danh hư trầm phù tiêu trưởng tôi lãm đủ nhưng mà tôi chỉ thấy tôi chỉ là một cộng rơm và nhỏ hơn nữa tôi chỉ là một cây kim một sợi tóc thì lúc bây giờ cái khả năng mà tôi bị tổn thương nó ít hơn nhiều lắm dạ, bởi vì cái diện tích cái cái cái cái cái cái cái, cái tiếp diện mà để mà làm việc với đời nó nhỏ lắm đấy còn đằng này khi cái tôi tôi nó càng lớn thì khả năng tôi bị tổn thương nó cũng cực lớn nhớ nha ừ. cho nên cái hạnh phúc ở chỗ làm giả khi chưa là thánh thấy mình một làn khói thấy mình là chỉ là một nắm cát đó, nó an lạc lắm ừ. thấy mình chỉ là một màn sương mỏng chờ tan đi hạnh phúc lắm mà cái này nó chỉ có ở hành giả thứ thiệt chứ còn cái thứ học lý thuyết học hoài cả trăm năm cũng đi về đâu nha thì tôi trở lại cái chủ đề chính của bài giảng hôm nay đó là tôi nói cái chuyện biến thể của phiền não là sao thích là thích à, ghét là ghét nhưng mà khi nó có đính kèm cái gọi là tà kiến nó đính kèm cái ngã mạng gì đó nó mệt lắm ừ, nó mệt lắm à, phiền não mà nó nó, nó lại đi đính kèm với hai thứ đó nó mệt lắm học ai thì làm chúng ta biết tham không bao giờ đi chung với sân không sân không bao giờ đi chung với tham đó là cái nguyên tắc tuy nhiên đó là nguyên tắc cửu chương không? chứ trong thực tế tâm nó sinh diệt nhanh lắm nó sinh diệt nhanh lắm cho nên là cái tâm tham nó hoàn toàn có thể tác động gián tiếp lên tâm sân và tâm sân hoàn toàn có thể tác động gián tiếp lên tâm tâm tham và cái tà kiến á, trong A Tỳ Đàm nói đó nó chỉ đi với tâm tham thôi nhưng mà thực ra nó có hoàn toàn có thể nó tác động gián tiếp lên trên tâm sân cái người mà tà kiến á, cái sân họ nó khác thí dụ như ông và đạt ra ông ghét bồ tát nếu mà ông là người biết nhân quả đó thì cái sân ông ông giận ngạn chút thôi nhưng mà vì trong nhiều kiếp sanh tử ông còn phàm phu mà ông bất kể nhân quả ông là ông ra tay với ngài bằng những đòn độc phải nói là đòn độc mà tới kiếp chót mà ông gặp ngài mà lúc nó thành phật rồi ông còn ý ông giết ngài lúc đó là hoàn toàn là cái tâm cái cái lòng muốn làm giáo chủ nó là tham nhưng mà cái lòng muốn giết phật đó là sân mà cái tham cái sân của đề bà đắc đa hoàn toàn là do cái tài kiến tác động bởi vì một vị thánh tu đầu quần không bao giờ mà có khả năng mà hờn giận ai mà đến cái mức mà bất kể nhân quả không có cái đó các vị hỏi từ kinh là nói dạ đó là cái kinh tăng chi phần một pháp được Phật dạy này các vị kheo đây là những chuyện không bao giờ có thể xảy ra một vị thánh tu đầu quần vì lý do nào đó mà thấy vạn hữu là trường tồn vĩnh cửu à, thấy rằng có cái trên đời này sau khi sinh ra không bị mất đi chuyện này không bao giờ có vị thánh tu đầu quần thành tựu chánh tri kiến không bao giờ có thể xuống tay vi phạm năm cái ngũ nghịch đại tội giết cha giết mẹ giết la hán à, làm ờ, thân gọi là thân phật chảy máu trong kinh nó không phải chảy mà làm máu bầm thôi phật là tối đa máu bầm làm phật bị máu bầm và chia rẽ tăng đoàn thì nghe nói ngày hoặc là nghe nói rằng là một vị tu đồ quần không bao giờ mà đi tái sanh quá bảy kiếp vị tu đồ quần không bao giờ mà bị phà mắc vào cái tà kiếp đây là những chuyện không bao giờ xảy ra nha mặc dù vị này vẫn còn tham vẫn còn sân vẫn còn si nhưng mà cái tham cái sân cái si vị này không bị cái sự can thiệp chi phối ảnh hưởng của tà kiến đấy cái đó nguy hiểm lắm bởi vì muốn tránh tà kiến thì phải có hai cách cái này cũng kinh nói rồi tôi nói bằng tiếng Pali nha vậy nãy cho bà con dò trong Google chứ còn um, nói trớt trớt trớt rồi biết đường đâu còn dò này cái nhân mà làm tà kiến và nhân chính kiến đều có hai nói gọn thôi nha cái này nói gọn có hai một là nguyên nhân có tà kiến là ác vô niso manasika đó ác vô niso manasika đó tức là suy tư không hợp lý ừ, suy tư không hợp lý ừ, thì dẫn đến tà kiến cái thứ hai nữa là, parato koso có nghĩa là học hỏi từ người khác ừ, học hỏi từ người khác tức là một cái nhân cái lý do mình nguyên nhân tạo ra tà kiến một là mình suy tư nó không có đúng đắn không có chính chắn không có tới nơi tới chốn không? suy tư lệch lạc suy tư phiến diện một chiều suy tư dựa trên cái nền tảng là eo hẹp hạn chế gầy guộc thiếu máu của mình Đúng không đó là một trường hợp hai đó là paratophosa có nghĩa là do học từ người khác không bản thân không có chủ kiến dựa vào người khác khác phán sao tin vậy là sẵn sàng làm cái con chuột bạch để cho người ta thí nghiệm đấy phải tránh kiến cũng có hai cái trang chang vậy một là vô nisomanasika đó có nghĩa là suy tư đúng mức đúng cách hợp lý ừ. và thứ hai nữa là cũng là parato so có nghĩa là cũng phải do nghe và học từ người khác Đấy. thì uh, bây giờ trước mặt mình thấy trí nó có ba đó là văn tư và tu à, văn tức là những gì mình nghe mình đọc từ người khác còn tư là khả năng gặm nhấm tư duy thấm thía tiêu hóa một mình yeah. còn cái tu là cái khả năng nhận thức thông qua cái kinh nghiệm thực tiễn trong hành trì bằng chánh niệm bằng trí tuệ nha ừ, đó là văn tư tu thì là là là một người phàm thì đương nhiên là phiền não không có mẻ gram nào rồi à, nhưng mà có học giáo lý lại có suy tư lấy cái kiến thức giáo lý làm nền tảng để tư duy để mà hành trì thì hạn chế được tôi nói là hạn chế nha hạn chế được cái tạp kiến à, thì lúc bây giờ cái tham sân si mình nó không có đáng sợ bằng cái tham sân si của cái người hoàn toàn mù tịch về giáo pháp ờ, nó, nó nguy hiểm chỗ này nguy hiểm sao ta một câu kinh có thể hiểu một tỷ cách yeah, một câu kinh ấy có thể có thể được hiểu một tỷ chứ không phải một triệu một tỷ chính số không một tỷ cách tại sao tới một tỷ tùy vào cái căn cơ cái nền tảng nhận thức tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý môi trường sống của mình mà mỗi người có một cái khả năng nhận thức đánh giá vấn đề khác nhau chưa hết còn nữa cái đối tượng mà mình đến mình chọn làm thầy mình lắng nghe đó cái đối tượng đó nó cũng có cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý nó cũng có cái thiện cái ác của riêng họ và từ đó đứng trước một cô kinh học lấy họ cũng có một cách hiểu của họ họ lấy cái nền tảng nhận thức của họ để họ suy diễn câu kinh đó rồi mình nè mình đón nhận cái quan điểm của họ thông qua cái nền tảng của mình các vị nghe kể không nó dễ sợ của đó tôi ví dụ như các vị nghe sự sáng nhiên thầy sáng nhiên thầy thầy thầy giảng à, tôi xin bảo đảm một ngàn phần trăm là nguyên cái pháp hội đó không phải ai cũng hiểu thầy giống nhau và các vị nghe tôi các vị nghe thượng tọa chánh minh Đấy, thì các vị cũng không có thể nào mà một trăm người một ngàn người mà có cùng cách hiểu tôi không đồng ý Đấy, và bản thân ba người là thượng tọa chánh minh thượng tọa sáng nhiên mà chúng tôi ba người là, là cũng có cái sai biệt khác biệt nhau trong nhận thức rồi này mọi người trên nền tảng thì căn cứ vào một một một một một một công thức đúng nhưng mà trong cái chỗ nhận xét riêng tư từ vấn đề nó đương nhiên nó có chỗ khác đấy chúng tôi mới bèn lấy ba cái khác này chúng tôi trao truyền lại cho ba cái pháp hội gồm 300 người thì tôi xin đoan chắc rằng ba chúng tôi đấy, mà cộng với 300 kia đó là nó là nó ra mấy trăm cái nhận thức khác nhau có thể nó, nó, nó khác nhau ít nhiều nhưng mà có khác nhau tôi dễ sợ như vậy được quý vị cho nên phải luôn luôn có một cái lập nguyện đó là đời đời gặp được chánh pháp có được chánh kiến đấy là chỗ đó đời đời có được khả năng suy tư phải nguyện thôi phải nguyện quả Phật chánh đẳng giác mà ta còn nguyện được mà à, làm phước là nguyện nói chi là cái, cái chánh kiến à, gặp được minh siêu thiện hữu là mình phải nguyện ừ. tại sao có những người hôm nay có lòng thiết tha học đạo hành đạo chứng đạo mà lại ở cái chỗ có cơ hội để học đạo hành đạo trong khi có biết bao nhiêu người phật tử chẳng hạn như bên úc à, đếm tới đếm lui thì, thì được có mấy cái chùa thôi mà đâu phải ai cũng có khả năng gọi là anh ngữ để mà vào học đạo với các vị tăng người da trắng và cũng đâu phải những ai giỏi anh văn là đều vào trong đó mà hiểu được đúng lời của các ngài giảng chẳng hạn như Acham Ram này có nhiều người đến với Acham Ram mỗi người có một cái nền tảng khác nhau tôi biết có người tìm đến Ajahn Ram giống như là đi tìm đến một cái bác sĩ tâm lý vậy đó giờ bây giờ Ajahn Ram cho mình những cái lời khuyên rất là nhẹ nhàng hớm hở hớm hỉnh với vợ vui giúp mình buông tránh nhưng mà cái đó nó, nó không nó, nó, đó là một cái kiểu một cái kiểu đón nhận từ Ajahn Ram có người đến với Ajahn Ram họ học Phật pháp để họ tu tín niệm xứ để cầu có quả giải thoát có người đến với Ajahn Ram là chỉ tìm một cái sự chia sẻ thuần tâm lý thôi này các bạn thấy chưa cho nên là chính cái nền tảng của mỗi người à, nó lại tiếp tục đẩy chúng ta về một cái nền tảng khác tức là chúng ta học uh, toán chúng ta biết a cộng b rồi nó là nó là là là là là, là nó ra c nhưng mà c cộng đó lại a tức là lại ra cái khác học vẽ cũng biết cái đó màu xanh cộng với màu tím là ra màu a màu xanh cộng màu tím rồi bây giờ màu tím cộng với màu đỏ thì nó ra màu c màu đỏ cộng với màu tím nó ra màu F màu màu màu, màu, F cộng với màu xanh nó ra màu N cứ như vậy cộng hoài cứ mỗi kiếp sống do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường à, tôi tiếp nhận cái lời hướng dẫn của người khác những trang sách những bài giảng của người khác theo cái cách thế của tôi theo cái trình độ theo cái căn cơ theo cái sở tấm theo cái nền tảng của tôi kiếp này và sau khi cộng hết lại thì cái kiến thức của tôi 5 năm nữa không giống như tôi bây giờ và với 5 năm nữa với kiến thức lúc đó đó tôi lăn ra tôi chết nó trở thành ra là một món hành trang để tôi đi về kiếp khác kiếp khác tôi, tôi tiếp tục tôi cộng nữa tôi cũng gặp thầy bà nữa mà hên xui đấy hên xui không à, hên xui hên xui nếu mà gặp được minh sư thiện hữu còn không nó là gặp cái thứ mà tà sư ác hữu là chết nữa mà cứ mỗi kiếp sống vậy mình đi gom góp thứ chút thứ chút thứ chút này cho nên cái 14 của mình càng lúc nó càng biến thể yeah tại tôi nói giống như cái trái cầu trái trái trái cái trái cầu bằng tuyết mình cứ lăn lăn càng lăn nó càng lớn mà khi mà nó càng lăn nó mới gom vào trong đó nào là rác nào là tuyết nào là đất tùm lum trong đó nó càng lăn nó càng lớn mình quý vậy, cái dòng luân hồi của mình mình càng đi thì mình cứ càng thu gom 14 25 14 25 14 25 và trên cái quá trình mà thu gom đó đó tùy vào cái khuynh hướng tâm lý à, tùy vào những điều kiện như là minh sư thiện hữu hay là tà sư ác hữu mà chúng ta gom cái gì và chúng ta tiêu hóa ra sao thì lúc bây giờ cái 14 chúng ta nó biến chất này nó biến thể là cái nguy hiểm là cái variant cái mutation là chỗ đó, đó. nó biến thể à, nó biến thể cái tham của người có tà kiến và cái tham của người không có tà kiến cái sân của người nhiều tà kiến và cái sân của người ít tà kiến cái tham của người nhiều hoài nghi và cái tham của người ít hoài nghi trên cái nền tảng đó chúng ta cùng trong một kiếp sống nào đó chúng ta cùng gặp nhau cùng đi chung một xuồng cùng làm một nghề cùng đi uh, chài lưới dăng câu giống nhau nhưng mà cái quả ác không giống nhau là vì sao về cái nền tảng tâm thức bất thiện của mình ấy, nó không có giống nhau này nó không giống nhau có người mình họ đi câu cá xong họ câu được con nào họ bỏ vô trong cái túi lưới họ thả xuống nước họ ngâm khi nào đem khi nào về mới đem cá về cá còn tươi rối sống nhanh khỏe mạnh còn có người thì họ đi câu xong họ dồn hết mấy cá vô trong cái thùng nước có chút xíu nước lắp sắp lắp sắp mấy cá nó vừa nóng mà nó vừa ngọt về con sống con chết rồi trong kinh kể là có cái ông ông thợ săn đó ông đi săn thú một lần ông đi thăm bảy vậy đó thăm bẫy thăm lưới chim đó, nó xa lắm cho nên là ông bắt được con chim thì ông bẻ cánh còn bắt được thú thì ông, ông, ông bẻ chân ông sợ nó nó, nó, chạy ấy à, cứ ờ, bẻ cánh bẻ chân bẻ cánh bẻ chân cái mỗi lần đi săn giờ sách nguyên một chùm vậy đó con nào cũng tàn thế ông chết rồi ông đi địa ngục ông đi địa ngục xong mà ổng là một người tu hành nhiều kiếp đó nha mà nhầm cái kiếp sanh ra môi trường sống tệ quá mà lại gặp ờ, tà sư gán hữu nữa cho nên ông làm thợ săn Đấy. ông chết rồi ông mới xuống địa ngục thời gian trời trở lên ông làm người tu tập tiếp ông cũng thương người cũng làm lành lánh dữ nhưng mà cái quả mà hành hạ chúng sanh nó cũng còn đó này trên kiếp chót khi muốn gặp được đức phật ừ, thích ca muni của chúng ta thì ông là một vị tỳ kheo mà trời đất ơi ông bị bệnh mà coi như là tôi nói mũ máu đạp nhớt tôi nói nó tè lè nó tanh tuổi nó hôi thối à, anh em mà đầu thấy nhẹ nhẹ còn chăm sóc riết hở quá đi cứ ờ, trên thì chảy mũ chảy máu ở dưới nó cứ rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, rẹt dằn thè nhất lầy hôi hám ai mà dám cuối cùng cái bỏ nằm tôi nói ừ, lây lất ở trong hậu viện của chùa thì cái buổi sáng đó Đức Thế Tôn rồi mới dùng cái Phật nhãn ngày rọi quanh trong 10.000 thế giới coi ai là ngày người là người để ngày độ trong cái ngày đó thấy vị này thấy vị này sát bên ngày thì vừa đó chưa tăng đi bác hết thì Đức Phật mới ngã đang ngã lại đó, thì ngày ngày mới đi một vòng thăm mấy cái lưu phòng của các chị kheo ngày đi nghe cái phòng đó ngày nghe cái tiếng rên ở trong ngày mới gõ cửa à, vị nó nói cửa không có khóa xin mời vào vị nó đâu biết ai thì thấy đức phật là vị nó mới chòm vậy thì đức phật nó không ngã nằm xuống rồi nghe, nghe đức phật hỏi vì đâu không ai chăm sóc ngươi vậy nó dạ đâu có nhưng bây giờ anh em ớn quá bỏ đi hết chứ thêm nên bây giờ cô đang nhầm nhật thực trừ khất tật à, thì chưa tăng về anh em có cho chút đỉnh để ăn vậy thôi chứ còn con giờ ai cũng ngán con hết thì đức phật ngài nói với ngài đang đi ra ngoài ngoài làng á đến nhà phật tử xin một miếng nước nước sôi nước nóng á, về thì đích thân đức phật với ngài đang mới rửa cái vết thương rửa, rửa chỗ lầy chỗ lở đó ngài rửa đây là một câu chuyện nổi tiếng đầu đầu phật á, trong phật giáo á. ngài mới rửa vết thương cho đích thân bị chấm đặng cánh giác nha trời người ba cõi coi ngài là cha làm là từ phụ là coi như là đạo sư rồi rồi ờ, coi như một cái người mà chỉ mới hứa giáng sanh là 10.000 vũ trụ rung động đấy mà bây giờ người đó ngồi im lại tỉ mẫn chi ly ngồi rửa rái vết thương đắp y áo vị này cho đàng hoàng xong rồi mới ngồi giảng thảo cho vị này nghe này, thân này không phải là của mình do các duyên giả hợp ở đây chỉ có cái khổ có mặt chứ không có ai đang bị khổ thì ngày giảng xong vị này đắc a la hán xong vị này tịch luôn mà cái vị thấy cũng là làm thử săn đó. mà tại vì mỗi người có một kiểu thì thôi người ta nhốt chuồng nhốt lòng không bẻ hết bẻ cánh bẻ giò bẻ tùm lum hết á ác rồi, rồi rồi, rồi, bia làm hước ờ, cũng bỏ tiền ra vô chùa dân nghi nhưng mà có người thì vô chùa chỉ thích bỏ tiền bạc triệu ra nó cũng bông ra miệng đời người bỏ tiền ra là coi như chỉ có trai tăng thôi lo ăn cho tăng đi phật nè có người họ lại dư dư cái dư cái lò lòng của họ đó thích đại phật tử chỉ đại chư tăng thì thích ờ, sơn hết có người thích làm nhà cầu nhà tắm có người thích sơn sửa nhà bếp có người thích làm tăng xá có người thích làm thư viện có người thích làm lớp học vân vân thì chính cái chọn lựa đó của mình ấy nó mới dẫn đến cái chuyện đời sau kiếp khác sinh ra nó là cũng giàu có nhưng mỗi người giàu kiểu có đứa giàu mình ngu có đứa giàu mình xấu có đứa giàu mình nó đẹp đấy nhớ nha ừ. do cái chọn lựa của mình thôi ừ. cho nên là cái biến thể của phiền não là như vậy đó việc biến thể nghĩa là trong ngay ở trong cái tâm tham tâm sân của mình ờ, mà nó có cộng với những cái chi tiết nè, chi tiết phiền não đính kèm nó thì nó làm cho cái bản thân cái phiền não đó nó bị gọi là biến thể này ví dụ như mình cũng nghèo mình cũng cần kiếm tiền nhưng mà tại vì mình cái bản chất mình là nó ác lắm tánh tâm mình nó bất gọi là người gọi là bất nhân à, cho nên cũng kiếm tiền mà kiếm tiền trên cái máu lệ của người khác là cái tham của mình mà nó đi phải đi kèm nó đi bên cạnh cái tâm sân ừ. tức là thích nhìn người khác họ đổ máu rơi lệ lắm để mà mình làm giàu những có người cũng thích làm giàu nhưng mà ờ, thích làm giàu trong nụ cười của thiên hạ cùng nhau tiến lên yeah. nhưng ờ, mà có người thì họ sẵn sàng trà đạp người khác để mà làm giàu để mà kiếm sống đây các bạn thấy chưa cũng là tham hết đứa nào cũng muốn có tiền hết nhưng một đứa nó khoái nó khoái cái tiền nó của nó phải thấm đẫm cái máu lệ nó mới sướt này nhưng có người thì họ thấy người khác rớt nước mắt họ trùng tay đấy các bạn thấy chưa thấy chưa đấy tức là cái tâm tham khi mà nó biến thể rồi nó độc lắm Đấy. rồi bây giờ qua tới cái thiện nè ừ, qua tới cái thiện cái thiện nó biến đi biến thể là sao thiện lẽ ra nó ngon lành nhưng mà tại nó nó bị tác động gián tiếp bởi 10, cái 25 nó bị tác động gián tiếp bởi 14 đấy cũng có lòng muốn bố thí cúng dường phục vụ nghe pháp tụng kinh ngồi thiền giữ giới người ta tới đâu mình bèn tới đó nhưng mà mình còn ở tật mình hãy ganh tị vũ chùa cũng tu hành cũng ngon lành lắm nhưng mà có tật cứ ganh tị lườm lườm liếc liếc các bạn sao có thân gì đủ trì dữ vậy ta à, sao cũng đi chùa cho các bạn đó bạn đông dữ vậy ta đặt bà đó thí chủ trên mặt báo danh chứ phước cái gì trên mặt bảo rầm quá ghét tức là quý vị thấy không cũng cái, cái động cơ sáng nay của tôi vô chùa rất là lạnh, chí làm chí thiện chí thánh nhưng mà tự nhiên nó bị cái ông ganh tị ông chọt vô và tôi còn biết nhiều cái chuyện động trời tôi tiếc đáng tiếc nó đang bỏ tiền nó làm phước tự nhiên đang bị diêm của kìa tiết kiệm được chút cũng hay chính cái kẹo giờ cuối cái kẹo giờ cuối tự nhiên đang vui vẻ đang pha làm nguyên một cái thùng nước đá chanh chanh muối chanh tươi ngon lành cho đại chúng uống tự nhiên liếc liếc và thấy thôi cho chữ tăng nữa rồi tự tự lo đi chỉ là liếc liếc mà đi cái cắt bớt cắt bớt cắt bớt đó về cuối vậy đời đức phật ca diếp có nguyên một cái đám phật tử đông như quân nguyên hùng hạ với nhau xây bảo tháp thờ xá lợi thì cái thợ cả đó trong cái đám mà thợ cả đó, để mà cắt ông nghe nói cái chiều cao của tháp cao quá ông nói thôi mình thờ phật là thờ trung tâm tháp tượng trưng làm gì cao tốn tiền nó thôi gì vừa ông thợ cả ông nói vậy trời ông đẻ này kiếp nào ông đẻ lục xịt tại hai thứ ông có thứ hai đó mà người ngoài không biết á, thì nghĩ ông này có ý tiết kiệm nhưng mà thật ra đó do cái cái tấm keyboard ừ, tấm keyboard rồi giờ cuối thì ông hơi xén một chút mặc dù phải xén bỏ túi nha không không có bỏ túi nha ông ông chỉ tiết kiệm cho đại chúng thôi nhưng mà chi ờ, chặn chút gì đó uhm, chút gì đó hoặc như trong đời Phật Ca Diếp có một cái ờ, vị thọ thần sinh ra trong một cái gốc cây kế bên bảo tháp đó. Ừ, cái chuyện này hơi phong thần có dự tin hay không này mặt sát ok ổng ổng ổng à, ổng ổng ổng có cái tâm nguyện là không có để cho đứa nào tới mà coi như là xả rác là bài, bài biện ờ, bê bối chỗ thờ xá lờ nghĩ bụng ổng ông nói tao mà ở đây rồi đứa nào tới đây lén phét rồi không có cái tâm lạnh như vậy đó ông bảo vệ bảo vệ cho bảo tháp sạch sẽ tôn nghiêm à, để cho bà con thập phương vãng lai rồi tới lại phật cho thoải mái khoan internet nó sẽ bị tao kiếp ông về trời xong nó sanh ra kiếp nào thì nó không có gì nó bất trộm thì ông có cái lòng bảo vệ bảo tháp này mà tới kiếp cuối cùng rồi đó ông gặp được đức phật mình ấy ông chính là hán là gọi là tôn giả upavanak upavanak mà ngài ngài có một cái kỳ cục chỗ này là chư thiên đó thiên nhãn đó là núi đó ngọn núi mà họ nhìn xuyên qua thân cây xuyên qua vách tường xuyên qua đá rồi là chư thiên họ đều nhìn xuyên qua hết nhưng họ không nhìn xuyên qua cái thần người này được <laughs> solid vừa stable vừa solid độ ừ, solid đặc biệt không nhìn xuyên qua được này cho nên là khi mà đức thế tôn gọi là sắp biên tịch ấy, thì vị này là đứng hầu cầm quạt hầu hầu quạt quạt cái thế tôn ừ. thì chư thiên trong mười muôn ừ, vũ trụ tới để mà chầu hầu lễ bái chiêm ngưỡng đức như lai gần gần lần cuối đó đấy mà họ nhìn thấy ngày nguyên cái kim báu thân đẹp lộng lẫy như vậy, đặc biệt cái là chỗ nào cái có những cái góc mà họ nhìn mắc kẹt cái cái body của ông ở cái vị này họ thấy được ngày, giống như bức tường thành vậy cui vậy cái họ mới than phiền nói chúng ta từ xa đến để chiêm ngưỡng đức như lai mà bây giờ bị bị tỳ khe rồi đứng đây kẹt quá mà trong khi với thiên nhãn thì họ nhìn xuyên qua núi được mà không nhìn nhìn xuyên qua cái thanh vị này được này thế là đức phật ngài mới dạy này upavana tránh sang một bên tránh sang một bên thì ngài đang nó bạch thế tôn tôn giả upavana đang quạt hầu cho, cho thế tôn mà tại sao thế tôn đuổi tôn giả đuổi hiền giả uh, à, upavana à, à, phật đó không anh đang không có nghe đó thôi chứ riêng họ than phiền họ muốn nhìn như lai mà họ không có thấy được họ không có thấy được ừ. thì ngài mới tránh qua bên thì trong chú giải mới nói là do ngài có cái cái cái cái, cái, cái cái có một cái hơi lắc léo trong cái lúc tạo nghiệp này là nó cứ có cái lòng mà bảo vệ đó thì nó ra cái tâm này đời đời sinh ra ngài là coi như là gọi là bất độc bất xâm mà, mà gọi là đau thương bất nhập không thân thể ngài không có gì xâm phạm được mà nhà cửa tài sản của ngài là của ngài để đó bây giờ để giữa chợ gọi là một rừng móc túi không nữa nào dám thò tay thò chân vô hết này cái phước vậy đó là tùy do cái kiểu ừ, kiểu làm phước cũng cúng dường một bữa ăn đây cũng dường bữa ăn nhưng mà có người họ mong rằng mà mấy người này ăn xong là học đạo nè hành thiền tốt đó đó là mình bố thí nhưng mà mình lại cộng với cái duyên duyên trí tuệ có người họ thấy trộn mấy ông sư xanh lè xanh lét thành giả chắc khóa thiền người này thiếu ăn cũng bỏ tiền ra nhưng mà mong mọi người ăn xong ai cũng được khỏe à, ráng làm phước ba ngày từng lễ để cho cái trường thiền thì ai cũng được đỏ đỏ từ từ chút nhìn thấy ai xanh lè thấy tội nghiệp quá thì cũng làm phước nhưng mà tạo cái nghiệp nghiệp sức khỏe thì kiếp sau đấy nó là vậy cũng là bố thí à, rồi có người đẹp gieo cái nghiệp trí tuệ có người gieo nghiệp sức khỏe mặc dù bố thí là gì là gieo cái nghiệp gọi là, là, là tài sản rồi đó nhưng mà nó có đính kèm cái đó là do là sao là bởi vì lúc đó là là, là, là, là thiện tâm mà nó coi như nó đính kèm với tâm sở trí còn thiện tâm mà nó bị tác động từ xa bởi phiền não nãy tôi mới nói rồi cũng đang đi ngồi thiền nên làm phước mà mắt lùm lùm liếc liếc lùm lùm liếc liếc ghét này này ghét này kia đó là coi như là lúc đó thiện tâm nó bị gọi là bị biến biến tướng biến thể rồi đây nó bị biến thể nó bị mutation nó bị variant à, bị rồi đó thì bây giờ trong bài giảng này tôi muốn nói cái gì thứ nhất tôi muốn nhắm đến một cái đề tài rất là thời sự đó là hôm nay chúng ta đọc và các trang tin Reuters rồi BBC rồi voi của Mỹ của Áo thì chúng ta thấy hôm nay là coi như là, là cái, cái cái cái cái covid này nó lên tới các biến thể rồi như là alpha beta gamma delta ờ, rồi rồi mình thấy là, kiểu này là, là càng lúc mà mình thấy nó càng dễ sợ nhưng có điều tôi cũng có niềm tin là cho tôi nói cái này nó hơi đời một chút tức là theo cái luật của vũ trụ là luật đào thải ừ. thì lâu lâu trong trong trời đất phải có một vài cái sự cố sự biến để cho cây cỏ đất đá chim muôn súc vật con người nó trải qua một cái đợt đào thải cái đó là điều chuyện đương nhiên tôi không tin là chết hết bởi vì chúng ta biết rằng uh, theo lịch sử thì uh, lịch sử y học thế giới thì nó uh, uh, những trận dịch lâu đời nhất mà chúng ta còn được được biết đến chẳng hạn như trận dịch ở châu Âu thế kỷ trước nó đã cướp đi sinh mạng của 18 triệu người nhưng mà rồi nó cũng qua đi này và chúng ta biết khủng long mà nó còn phải bị một sự cố sự kiện nào đó để mà nó bị xóa sổ mà và bao nhiêu thứ là thực vật ờ, động vật trên hành tinh này nó cũng trải qua những sự cố sự biến nào đó mà nó bị xóa sổ hoặc là nó bị gọi là đổi gen không chỉ là bình thường thì tôi nghĩ rằng đó là bây giờ dẹp được covid thì nó cũng sẽ lầu ra thứ khác à nó phải lầu ra thứ khác là vì thứ nhất là cái duy nghiệp chúng sinh một phần đó nữa đó là cái vận hành tự nhiên của trời đất có nghĩa là mọi thứ nó cũng phải có uh, thành trụ hoại diệt ờ, cái chuyện chuyện đương nhiên tại vì mình sợ chết rồi mình đặt vấn đề nó lớn chứ còn phải nói đó là cái đương nhiên và tôi đã nói không biết mà bao nhiêu lần khi thấy tôi là tôi thì mọi sự nó lớn chuyện lắm nhưng mà có sống tứ niệm xứ thấy mình chỉ là chóp tắt có tu tứ niệm xứ thấy mình chỉ là một cái ngọn cỏ vô danh trên cái cánh đồng trên cái thảo nguyên bạc ngàn của vạn hữu thì lúc đó mọi chuyện nó đơn giản không mình chỉ là một cọng cỏ bé bọn vô danh trên một cái thảo nguyên vạn hữu bạc ngàn thì nó, nó, nó nhẹ nhàng lắm đầu này mình dựng một cái tôi cao chạm mây thì nó lớn chuyện lắm không tôi sướng tôi khổ tôi nghèo tôi giàu tôi dốt tôi giỏi tôi khôn tôi ngu tôi sang tôi hèn rồi tôi ờ, là ờ, thế tôi tên gì họ gì quê quán quốc tịch ở đâu tôi sướng tôi khổ cái gì cũng tôi tôi tôi tôi mà cái tôi mà nó càng to chừng nào đó thì mình trở thành một cái bia lớn để gọi là dễ bị tấn công dễ bị tổn thương khi mà mình thu nhỏ mình lại đó ừ, tôi thu tôi bé lại làm mưa mưa tan giữa trời đơn giản như vậy đó đấy ở đây không phải là lý thuyết đây là sự thật à, cách đây mấy hôm trong một lớp học mấy hôm rồi cách đây bốn hôm trong lớp học ở tại núi này nè mấy người bên Đức vừa qua tôi có nói thế này tôi nói mình thấy mình nhỏ lại thì mình bất khổ à, ờ, tôi nói với họ thế này tôi nói tôi nói tụi tù có bị mất tin này tôi nói tụi tù có bị mất tin nhưng tôi nói là như vậy chắc các vị tin tôi sợ chết thứ nhất là tôi cũng sẽ chết thứ hai tôi không muốn ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối các vị tin cái đó mà tin chứ sao tin tôi nói tôi sợ chết thì các vị tin rồi mà cái thứ hai tôi cũng không muốn là tôi ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối cho nên ngay thì bây giờ tôi ngay trong lúc còn sống còn khỏe còn tỉnh táo tôi phải chuẩn bị một cái đường hướng một cái nền tảng nhận thức tư duy tư tưởng tinh thần thế nào đó mà để mà cắt cớ mà mà coi như là là bác sĩ mà phán một cái rồi tôi không có vải ra quần thì chỉ nói chuyện sự thật quý vị phải tin rồi chứ tôi không dám nói là tôi là bậc chân tu tôi tàu tu để cầu giải thoát tôi không dám nói nhưng mà có cái này các vị tin tôi sợ chết và một cái sợ thứ hai là tôi không muốn ra đi trong cái sự sợ hãi cuốn quýt rung bắn cả người mặt tái mét mặt lạnh ngắt là tôi không ham mà tôi chỉ mong có một ngày mà khi tôi nghe tin bác sĩ phán là du uh, kỳ cuối rồi à, um, ok cuối thì ok ừ. cái duyên tới đây nó mạng thôi ừ. thì mình phải nghe bằng cái tâm trạng của cái người mà nghe thợ sửa nhà nó nói nhà ông bây giờ là phải review mình nghe mặc dù nghe nó hơi sốc thiệt nhưng ít ra cái nhà đó à, hoặc nhẹ hơn chút chiếc xe này cho ông phải bỏ rồi hoặc nhẹ hơn chút cái Honda này phải luyện nhẹ hơn chút cái đồng hồ này phải dục rồi không và cuối cùng cái chậu kiển này héo rồi bỏ tại phải bằng cái đó đó chứ còn các vị hỏi tôi chứ mục đích của sư tu để sự đời này kiếp này sẽ đắc cái gì tôi nói tôi không dám à, dĩ nhiên là mình cũng phải có hy vọng nhưng mà cái mà tôi hy vọng mà cái mà tôi treo lủng lẳng trước mặt tôi đó cái củ cà rốt mà tôi treo trước mặt tôi chính là cái khả năng ra đi trong thanh thản uh-huh. ra đi trong thanh thản tại vì tôi nhắc lại lần nữa năm mươi mấy rồi đau hiu rồi à, xuống đồi xuống dốc rồi cái mà ngại nhất cái thể đó là là ra đi trong sợ hãi hoặc là tiếc núi à, hàng xóm của tôi là một ông cụ 90 tuổi ông là một triệu phú giàu lắm đất nhà ông tôi nói bạc ngàn sao bán luôn ông mùa hè này ông về ông ở đây ông ở ông ở kế bên ông ở đây cũng tuần sáng nay ông đi 90 tuổi rồi ừ, 90 tuổi mà có con dốc không là con dốc khoảng ờ, sáu bảy chục bậc thang gì đó mà ông phải ngừng lại mấy lần 90 tuổi mà không có con ông ông có con cháu gì hết ông ông chết rồi là coi như là người giao hết cho nhà nước Đấy. một là nhà nước hay là cho một cái cho nhà thờ hay là cho cái cơ quan từ thiện nữa tôi không biết nhưng mà đại khái là ông chết là ông bỏ hết rồi tôi nhìn ông tôi chạnh lòng tôi nói trời ơi bây giờ mà cho tôi tài sản gấp 50 lần của ông mà cái, cái, cái nhận thức của tôi ờ, y như ông tôi không nghe mà ông thì nói gì cho cho Bill Gates bây giờ cho tôi vào như Bill Gates mà cái nhận thức về cuộc đời về giáo lý y như ông Bill Gates tôi không không không đổi các vị có quyền không tin nhưng mà tôi chỉ có thể nói tới đây thôi là ở tuổi 50 của tôi với tình trạng sức khỏe của tôi mà tôi có 100 tỷ tôi xài cái gì cũng là xài cho người khác thôi và cái mà nhiều nhất mà tôi có được đó chính là tôi gieo cái phước bốn thứ cho kiếp sau mà muốn gieo cái phước bố thí kiếp sau tôi đâu cần tên trăm tỷ tôi cần không mà cái mà kinh hoàng nhất là năm nay tôi 53 tuổi rồi mà tôi có 100 tỷ tôi liệu tôi xài số tiền nó được trong mấy năm 10 năm 20 năm không rồi cái phần còn dư lại đó là cũng đứa khác nó ăn chứ phải là tôi mà cái kinh dị nhất là cái lúc mà tôi nằm tôi ngáp ngáp ở trong bệnh viện sống bằng cái life support nó chọn cái ống lúc đó tôi không biết tôi là ai ở đâu tôi tới và tôi sẽ đi về đâu cái đó là cái kinh khủng nhất cái chuyện mà trăm tỷ lúc đó nó là zero nó còn tệ zero nó bởi vì không có thì ít khổ còn cái thứ mà có mà bỏ lại cho người khác là tiếp quản đau lắm đau lắm này cho nên là cái chuyện mà mình tu hành đắc chứng cái gì tôi không biết mà tôi chỉ biết một chuyện là hãy sống như thế nào mà để có thể đón nhận cái chết một cách thanh thản nhất tôi cho rằng đó là cái mục tiêu mà gần gũi nhất mà chúng ta nên nhắm đến thì như hồi nãy tôi nói trong bài giảng này tôi nhấn mạnh đến cái đề tài gọi là biến thể à, biến thể của ờ, phạm tâm nội dung là biến thể của phạm tâm thì biến thể là sao tham hãy để nó là tham sân hãy để nó là sân nhưng mà đừng để nó trở nên nguy hiểm bằng cách là bị tác động bởi tà kiến đây Phật pháp cũng thiện pháp cũng vậy thiện pháp hãy để nó là thiện pháp từ tâm hãy để nó là từ tâm nhưng mà đừng để nó biến tướng thành ba cái alpha gamma beta gì ghê quá à, có nghĩa là cũng thiện nhưng cái thiện đó nó bị tắt à, nó bị kích hoạt từ xa bởi vì não thì mệt lắm mệt lắm à, giữ giới mà thiếu trí tuệ nghe pháp mà thiếu trí tuệ bố thí mà thiếu trí tuệ tu hành mà thiếu từ tâm thiếu cảm thông thiếu chia sẻ thì thiện thì nó vẫn là thiện đó nhưng mà nó đã bị gọi là bị biến thể bị biến tướng rồi thì đời xa kiếp khác sinh ra nó mình hưởng cái quả lầm nó cũng chạy trặc nó cũng tật nguyền lắm quý vị nó tật nguyền lắm cái mà tôi sợ nhất là đời xa sinh ra nó giàu mà nó lại cái đầu nó bị tối ngán lắm trong khi cái quan trọng nhất là gì uống thuốc chữa bệnh uống thuốc chữa bệnh nhưng mà cũng phải kiên khem trong vấn đề ăn uống này nó nhớ nha tức là trong cơ thể mình có cái mình phải bớt và phải có cái phải thêm thì mình mới có cơ thể hoàn hảo và đằng này mình cứ nạp thuốc bổ vô hoặc là cứ nạp thuốc chữa bệnh vô mà quên thuốc bổ uống thuốc bổ mà quên đủ thuốc chữa bệnh làm được làm thiện mà quên lưu ý tới cái ác cái bất thiện đó, thì dầu là mình giữ giới hay là học đạo hay là học thiền nó đều có vấn đề cho tôi nói nhỏ câu này thời gian gần đây tôi nghe và tôi đọc ở đâu đó mà tôi thấy mấy cái chữ như là thiền viện này hành giả là tôi bị dị ứng lắm tôi khó chịu lắm bởi vì tôi có nghe cũng hơi hơi nhiều à, cái vấn đề về cái gọi là tình hình tu học và cái khả năng nhận thức của hành giả Việt Nam tôi ngán lắm bây giờ trong nước có chia ra nhiều phe có phe thì kêu học a tỳ đàm có phe để chống a tỳ đàm không rồi ờ, cái phe mà me thì đàm thì cắm đầu học như con vẹt vậy đó cái đó là một cái nguy hiểm vô cùng học xong để mà trở nên kiêu ngạo hơn coi cái đứa không biết là dốt cũng không được mà mà cứ cắm đầu chống ai thì đàm thì gieo cái mầm tài kiến như kiếp sao à, cũng khổ mà bây giờ mình học mình học tuệ quán học tứ niệm xứ mình cũng cần kiến thức giáo lý không mà mình cứ theo cứ chống thì cũng mệt lắm không theo cái này chống cái kia thì tự nhiên từ đó tôi tôi có cái ấn tượng ừ, tôi có cái ấn tượng là tôi sợ rằng hành thiền kiểu đó học đạo kiểu đó thì không khéo nó gieo ra một cái chủng tử không có được trọn vẹn về cái thiện cho kiếp sau đó đều là điều rất là đáng ngại cái bạn biết không vậy bố thí ừ, chỉ đơn giản là vì thương cái đối tượng đó vì thấy cái đối tượng đó họ đang có nhu cầu bố thí vì từ tâm bố thí vì trí tuệ có nghĩa là biết rằng là cho ra tốt hơn giữ lại mọi thứ là vô thường trong ngôi nhà đang cháy thì phải lấy đồ đem ra chứ không nên ngồi ôm cái đống đồ trong căn nhà cháy cũng vậy cái tấm thân thì nó đang đi vào áo quan đang đi vào quyệt mộ thì mình phải đem tài sản mình ra bằng cách là mình trao cho người khác chứ mình phải ngồi trong căn nhà cháy mà mình ôm một đống tài sản <clears throat> đó là bố thí bằng trí tuệ học đạo cũng vậy học đạo là uống thuốc cứ một miếng thuốc vô là một miếng bệnh nó đi ra thuốc đến thì bệnh trừ Đấy học đạo để bào mòn cái phiền não một chút trí vào thì một chút bóng tối nó bị nó bị bờ nó được giảm bớt chứ nếu học đạo để mà bổ sung bồi dưỡng cho cái tôi yeah, thì kẹt lắm và cái vị nhớ cái này trong kinh cái câu này nặng lắm này con chó mà nó bị cột vô chỗ nào thì nó có cắn cào sủa quào wow, quơ cỡ nào nó cũng bị quẩn quanh trong cái cột đó kẻ phàm phu mà khi mà bị mắc phải cái lưới tà kiến rồi thì có sống có nói năng hành động và tư duy nó cũng vẫn quanh ở trong cái cái cái, cái trụ tà kiến đó. À, và tất cả các cái ác pháp thì luôn đời luôn luôn muôn đời nó là ác pháp nhưng mà nó có hai loại ác pháp một thứ ác pháp là gọi là bị biến thể nguy hiểm yeah. và một thứ nhẹ hơn à, thì cái biến thể nguy hiểm này nghĩa là một cái thứ trí tuệ mà của người tà kiến đó, tôi nhắc nhấn mạnh là mà trần tà kiến đâu nó ra nó là từ chỗ thiếu chánh kiến mà chánh kiến ở đâu nó ra chánh kiến này, trong cái tâm trong a di Adida chánh kiến chính là tâm sở trí tuệ này chính vì cái thiếu cái tâm sở trí tuệ nên mới sinh ra cái tà kiến mặc dù mình thấy là mình thấy cái, cái chánh kiến này phải trừ si chứ đúng không à, bị chánh kiến là trí tuệ mà trí tuệ nó phải trừ si mà tại sao chánh kiến nó lại là đối với tà là, là đối trị với tà kiến mà tà kiến trong a di Adida xếp nó vào cái nhóm tham này thấy nó kỳ kỳ nhưng mà không nó rất là nó liên hệ rất là chặt chẽ ừ. tuy nó được kể vào trong cái nhóm tham nhưng mà nó được khởi đi từ cái chỗ là thiếu cái chánh kiến ừ. tà tôi nhắc lại tà kiến tuy nó thuộc về nhóm tham phần nhưng nó được khởi đi nó được gọi là uh, phôi thai từ cái gốc người thiếu tà thiếu chánh kiến mà chánh kiến nó lại là trí tuệ ừ. mà trí này nó gồm có văn tư và tu khi mà mình thiếu trí văn trí tư trí tu thì mà coi như chánh kiến của mình nó có vấn đề đại mà hãy chánh kiến còn mình có vấn đề thì cái là tà kiến nó sinh sôi nó phát triển mà hãy tà kiến nó sinh sôi phát triển thì sao thì nó làm cái nền cho tất cả thiện và ác của mình cái tà kiến nó làm nền cho ác thì dễ hiểu rồi nhưng mà cái ác cái thì cái tà kiến nó cả cả cái thiện pháp nữa tức là cũng làm lành cũng lắm dữ cũng bố thí cũng trì giới cũng học đạo cũng hành thiền nhưng mà trên cái nền tảng nhận thức của một người tà kiến thì nó đi không có xa mà nó còn thậm chí nó còn nguy hiểm nữa bởi vì sao vì các vị nhớ thế này đi trật đường thì đi càng nhanh nó càng rời xa cái đích đến nhớ cái này đi đúng đường dầu què hoặc uh, lê lết nhưng mà đi đúng đường thì nó vẫn nhanh hơn à, là cái người mà đi nhanh mà lại đi sai đường đi càng nhanh mà sai đường thì cái mục đích nó càng xa dần thôi nha nhớ cái đó nó rất là quan trọng cho nên trong bài giảng hôm nay tôi muốn nói cái gì tức là cái corona cái covid 19 nguyên thủy nó không có đáng sợ như những cái cái covid biến thể và chúng ta biết rằng cái vaccine mà mà mà mà như là uh, uh, Moderna hay là Ừ, ờ, Pfizer nó có thể chữa đối có thể đối phó được với cái cái cái cái, cái, cái covid 19 à, Astra cũng vậy nhưng mà vào tới cái gamma cái delta thì tình hình nó có khác này thì mình hy vọng hy vọng hy vọng là có khác khác nhiều chứ nếu mà nam mang biến thể nữa là chết không thì cái phiền não nguyên thủy chỉ là tham chỉ là sân như là bị thánh sơ quả đó họ cũng tham cũng sân nhưng họ không có để cho cái tà kiến nó can thiệp vào trong đó này họ không có để cho cái thiện tâm của họ bị chi phối ờ, mãnh liệt từ phiền não như là phàm phu cộng phàm vô mình thì sao hễ phiền não thì phải gắn liền với tà kiến hễ là thiện pháp thì phải bị chi phối bởi ác pháp chi phối từ xa đây <clears throat> mỗi một tâm sở trong 14 ta sẽ bất thiện nó là một thứ lực đối kháng đối với một tâm sở nào đó trong nhóm 25 nên nhớ nha cho nên hãy có cái này thì không có cái kia không có cả có cái kia thì không có cái này tuy nhiên tuy có cái này không có cái kia nhưng cái kia đó tuy nó vắng mặt nhưng nó là một cái lực tác động gián tiếp cho cái này người mà tùy hỷ nhiều thì ganh tị ít mà người ganh tị nhiều tùy hỷ ít người trí tuệ nhiều thì suy ít mà suy nhiều trí tuệ ít nhớ cái đó ok nói bao nhiêu đó thôi để quý vị về chuẩn bị uh, ly ly chích cho vaccine chúc quý vị một ngày vui yeah. Yeah. Yeah. À, xin tổng chào quý vị. <laughs> Hôm nay quý vị có thấy sư bị cháy nắng không? <laughs> Chắc sư đang xây cốc. rồi <laughs> sư cháy nắng nuôi. Chưa okay. kịp sư đã lo chạy rồi. À, rồi à, đã kết thúc cái buổi à, pháp thoại của sư hôm nay. À, nhân cảm ơn quý vị đã tham dự và hẹn gặp lại quý vị trong à, buổi pháp thoại tới của sư. À, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin chào quý vị. យ៉ាចៅសាសាឬ